vì vậy cho nên vì vậy mà thật sự ra thầy nghĩ rằng trong cái, cái dịp cái duyên mà con về đây được gặp thầy được nghe thầy nói thầy nghĩ rằng mấy con chỉ cần sống cho thầy như thế này thôi lúc nào mấy con cũng nhớ nhắc thầy nhớ thầy nhắc con mấy bởi vì mấy con là gia di nhiều lắm khó mà bước ra để mà trở thành như thầy các con chỉ cần nhắc đầu tiên mấy con nhắc tâm như cục đất ly tham sân si hết đi tham sân si là ác pháp đau khổ thì đi về sau không có được tham thì con nhắc nó vậy đi và đồng thời thì con lại nhắc một câu câu kế này. tâm thanh thản an lạc vô sự là hạnh phúc nhất đời phải sống với cái này đó con cứ nhắc như vậy rồi một ngày nào đó con sẽ sống được tâm thanh thản an lạc vô con nhớ chưa một cái thì tác ý là tâm như cục đất ly tham suy hết đi tham suy là thắc mắc là đau khổ từ đây về sau không có được tham suy nữa mỗi mỗi điều không được nhắc nữa. rồi nó sẽ làm cho mấy con tự cái ý thức của mấy con dẫn nó vào trong cái, cái chỗ giải thoát đó thì các con sẽ được giải thoát và đồng thời thì khi nào có điều kiện gì hoặc là bình an thì con nhắc tâm thật thả bây giờ thân các con đau nhất con nhắc tâm thật thả là vô sự khó là vô thường không sợ thì nó sẽ hết bệnh cho mấy con thôi có bấy nhiêu đó đủ rồi mấy con đừng có tu nhiều chỉ mấy câu tác ý đó thôi dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm à, không các con nhớ chưa cứ dẫn đi rồi mấy con sẽ thấy đạo phật thực tế lắm bây giờ bây giờ mấy con gặp thầy này, các con nhớ nhắc cho đến chiều ngày mai chúng chữ mấy con nhớ được làm gì cũng đất không có tham thì không có sanh nè thì nay đó nó thấy sanh rồi. thầy cứu mấy con thoát khổ đó chỉ một câu đó cũng đủ là mấy con thấy an ổn về mà gia đình vợ con giận dỗi hay gì đó thì mấy con sẽ nhắc cầm tất cả này đều nhân quá đừng vô thời thì do đó mấy con thấy an ổn lắm ha mấy con nhớ nhắc như vậy là mấy con sẽ cứu lấy mình bởi vì đó là thắp đuốc lên mà đi mình đốt cái đuốc lên mà cái đuốc này là cái đuốc trí tuệ bằng tri kiến của con mà tri kiến giải thoát mà cho nên mấy con tắt ý một cái là cái tri kiến của mấy con ngay đó là nó quá giải được cái những cái cái ác hấp nó dây quanh mấy con nó làm cho mấy con đau khổ mấy con nhớ những lời thầy dạy là đã thầy đã cứu mấy con chứ còn thầy không có thể nào mà làm cách gì mà làm cho gia đình mấy con hạnh phúc bằng chính các con đã tự cứu mình các con nhớ chưa à, bây giờ các con sắp sửa chết cơ thể hoại diệt thì các con sẽ nhắc tâm thành giả an lạc vô sự chẳng sợ chết bỏ thì mấy con sẽ thấy khi mà con tác ý được cái tinh thần nó con mạnh lắm rồi à, lúc bây giờ mấy con sẽ thấy khi đó cái thân chết mà nó thanh thản rồi nó không tái sanh luân hồi đâu các con hiểu mà cái tâm con dao động sợ một chút là nó tiếp tục tái sanh luân hồi đó cho nên chúng ta làm sao chúng ta đừng giống thiên hạ bởi vì thiên hạ sợ hãi sân hận ham muốn mọi người xung quanh ta ai cũng vậy mà giờ mình thanh thả ăn lạc vô tự không sợ hãi thì như vậy khác họ rồi làm sao làm con họ được phải không cho nên vì vậy mình chấm dứt tái sinh luân hồi thầy dạy con tương ưng với chư phật liền nhưng mà mấy con có làm được không tự mấy con à. à nhớ mà muốn làm được thì chỉ cần nhắc như vậy thôi hàng ngày mình cứ nhắc thôi nhưng mà không ngờ nó có nỗ lực ở trong đó đó là mấy con đã cứu mấy con được không cho nên vì vậy đó mấy con cứ nhắc ờ à, như vậy thầy hồi đó thầy không lạc hồi đó làm được vậy mình cũng làm được vậy chứ sao à, thì tức là các con sẽ chấm dứt cái sao được bởi vì vô thường bây giờ mấy con gặp thầy ngày mai biết được chừng mấy con sẽ sao thầy và vĩnh viễn không gặp nhau thì các con chỉ cần nhớ như vậy là mấy con gặp thầy vĩnh viễn bởi vì mấy con thanh thản là thầy phải thanh thản là gặp nhau chứ sao thầy hẹn mấy con là chỗ thanh thản là vô sự đó à, chúng ta sẽ về chỗ đó mà mấy con giữ được tâm thì cùng về gặp thầy hỏi mấy con giữ không được tâm thì mấy con sẽ đi vào chỗ tham si của thiên hạ thì mấy sĩ con sẽ làm con của họ đâu gặp thầy được hiểu không nhờ trước kia các con gieo duyên cho nên các con về để gặp thầy nhờ cái duyên đó mà thầy dạy các con để được sống bên thầy các con hiểu không được sống bên thầy tức là được sống bên phật cái gì mà được sống bên phật là tức là thanh phản an lạc như vậy có gì đâu cái đó là cái nơi mà chư phật người ta về thì bắt đầu bây giờ mình cố gắng mình giữ thì mình cũng được về chỗ chư phật đó thôi